cô giáo đang nấu cơm này cô giáo nhà không anh Đấy, trong nhà đấy. À, rồi. À? Cơm mà xin bát cơm vừa xin rồi. À, à? <laughs> Ở đâu là Chờ em nhá. em có cô giáo nha, em chào cô giáo nhá. Ồ đấy, ừ, cô giáo đang nấu cơm người nấu cơm lên đây bổ hoa quả nó chia mà ấy đồ cho anh không để tí nữa không chia kịp đâu hoa quả ờ không là anh cho anh một anh xuống đây nấu cơm cho bọn em dạ. đây cho anh đẹp trai nấu cơm được không dạ. anh đi op này đấy thực ra cái sân này bây giờ như thế này thì ở trên này cũng mưa mưa nhiều anh mưa sương mà cái sân như thế này thì trẻ để mà bọn em cho trẻ ra ngoài chứ em cũng khó ừ. sân như này còn là sân mà trên này thì mưa nhiều mưa nhiều cho trẻ ra ngoài sân cũng khó mong muốn là chỉ cho trẻ ra vâng, mấy chơi nhưng mà thực ra nhà trường cũng chưa có điều kiện tức là trời mưa cái là bọn em là cho trẻ trong nhà chứ còn không có điều kiện cho ra ngoài chơi vâng khó lắm anh ạ phải phải chơi nào, nó học rêu này trơn ngã người ta nguy hiểm nguy hiểm ở đây mưa mưa to thì nó hắt hết cả cái hè này. mưa to hất hè à? vâng trẻ đi lại... mưa to là hất hết vào trường hè vâng ừ. trẻ đi lại rất là, là nguy hiểm ấy ừ. chẳng may là, trơn trượt ngã đập đầu ừ, như là nếu, chắc... mà như cái chuông máy này này thì nếu mà bọn em cần cần muốn làm đỡ ờ, bên nào cũng có cái chị các chị vâng. vâng. nếu mà được Uống nước vâng. Nước mà được làm bởi vì mưa nó hắt vào anh ạ à. Ừ. mưa nó hắt vào nó sát hơn đúng không nhỉ nhìn nó vâng, sát mà. nó vẫn còn bám đấy nhưng mà ừ. tại vì mưa nó hắt vào ấy ừ. chảy hết nước vào trong lớp ừ. cả phòng ngủ của em cũng bị chảy hết nước vào trong lớp mà phòng ngủ của em á vâng, phòng à, phòng ngủ học sinh ạ phòng học sinh của bọn em cũng bị chảy nước vào ừ. vâng nói chung cơ sở vật chất trên này thì đây cái sân này cũng rộng nhiều nước tốt lắm đây này bếp bọn em này rột tứ tung như này <laughs> chưa có cơ hội để nhờ anh trưởng thôn nhờ phụ huynh đi làm lại cái mái cho bọn em sụt nhiều chỗ lắm anh châu à? ạ <laughs> hôm nào phải nhờ anh nhiều phụ huynh vâng <laughs> đấy hôm nào con giáo rộng đấy các trẻ vâng. đấy nó rất bông bồ bông bồ này nó vâng nếu mà làm được cái, cái sân này thoải mái các cháu vui chơi còn đấy cái cơ sở nó mà cái diện tích rộng của hai lớp như này là có đủ cho em hay là cái cần cần thế hay cần nhà kho hay gì không nhưng mà đâu không phải em trăng rồi dạ. em đứa trẻ đấy à, mươi mấy Bọn em 36 ạ 36 thì kia Kể cả là cái cái số Đâu, 56 chứ không huy. Báo cho anh là 56 chứ 56 bên kia, à? bên kia là 30 chứ cả Cái số không huy động và tổng số cái trẻ từ 2 đến 5 ấy có, có. À. Ờ, bao bao bao gồm cả cái đấy. Ờ, anh thấy là báo là bọn em, à? phải là chưa bọn em, báo là báo cái số huy động ra lớp. Bọn em là chỉ có lớp rồi, bọn rồi, em rồi, là 36 rồi. còn uh, trẻ ngoài đấy thì bọn em và thì uh, Giang có mặt tại uh, khu vực à, trường mầm non thôn uh, ờ, Giàng Păng thuộc xã Sông Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái hôm nay thì có bên anh uh, báo mình ờ, xin tôi ờ, xong là tình nguyện bản em cùng Giang là kết hợp uh, với tất cả bà con cũng như là một số cán bộ trong thôn tổ chức cho các cháu nhỏ để có một buổi tối trung thu vui vẻ cô giáo chia sẻ thì uh, mình thấy là cái sân này rất là trơn trượt đây Cái này toàn rêu mọi người Cô giáo chia sẻ là nguy hiểm Mong muốn là cũng có xi có cát để láng nền rồi này rồi các cháu nhỏ hai cái mái nhà Chặt chặt chặt cả cái cành bên trong này đi, đi Mấy nhà mà mưa rột vào phòng ngủ đấy Trong này cô giáo đang nấu ăn mình vào trong này xem cô giáo nấu món gì Nếu quên mất hỏi tên cô giáo tên gì nhỉ? Em tên là Trang ạ à, Cô giáo tên Trang à? Cô giáo à, lập gia đình riêng chưa? Em à, có gia đình rồi ạ À thế à? Vâng, em được hai cháu rồi Được hai cháu được à? Vâng, ừ. một trai một gái ừ. Cô giáo Trang quê ở đâu? Em quê ở bác chấn này thôi bác chấn mình này thôi à? vâng à, gần thôi nhỉ vâng gió này nấu món uh, rau gì đấy rau ngót à ờ. tối quá ngó điện ừ, cái rau ngót nữa rau ngót thì, à? thì mát rồi canh rau ngót cô, giáo lấy chồng sớm nhỉ vâng cô giáo năm ờ, năm nay bao nhiêu tuổi mà lấy chồng sớm đấy em 27, 28 tuổi À đây à? Vâng. hai 27, 28 trẻ mà Vâng, vẫn ừ. trẻ Tại lấy chồng sớm quá Ừ cũng như là cô giáo dạy ở trên này thì được lâu chưa? Ừ. Em thì năm nay em mới lên đây. à. em làm ở trường mầm non Sùng Đô này năm năm thứ tư rồi. À đấy à. Vâng. Có nghĩa là mình mình ở đây thì em, là ờ, vâng, năm, năm nay 4. em mới lên đây công tác ở điểm đẻ này. À. Vâng, mỗi năm em làm ở dưới là ờ, nội ngã hai. À, chỗ là nội. À, công tác đấy. vậy vâng, đấy. Ừ. em dạy là nội ngã hai. Ừ. Năm nay thì mới lên trên này. À. thôi là mới lên được năm nay đúng không? Vâng. Ừ. Chả nó lên lên lâu rồi. Không, ừ. em lên từ đầu tháng 9. Ừ. Còn này từ tháng 3 Sao? Ừ. Nhưng tính uh, cô giáo mà mà cái trang mà ấy là, là từ dưới từ mà dưới. trước là lên đây là cũng còn hơn 10 cây đấy nhỉ đúng không ừ, ở, ở đâu ạ từ, từ hà nội lên đây đúng không từ lên đến dòng bằng anh ơi từ chỗ hà nội lên đây của em có 18 cây thôi anh ạ 18 cây à anh vâng Đấy. Em chỉ biết từ nậm 10 ờ, lên đây là ờ, 7 còn cây. ở chỗ chỗ chỗ chỗ chỗ chỗ trung tâm xã của em lên chỗ nhà mày là 25 cây. Đấy đây là 18 cây rồi. 18 cây. <laughs> Hơn nhau 7 cây nữa. Đấy. Nhưng mà tại vì mình rẽ sang bên này mà rẽ sang bên đường nậm 10 mà. Thế cô giáo mà lên lên học như này thì mà lúc chuyển cái ấy trên này thì ờ, cảm nhận đầu tiên mình lên trên này thì thật sự là ừ. lên lên trên này là là phải nghĩ đến cái con đường anh ạ ừ. con đường thật sự là quá là khủng khiếp luôn mà xong còn chẳng có điện quốc gia nữa ở trên này nó cũng ít dân nữa ấy. Ừ. với lại đường xá xa xôi họ kéo để mà kéo điện quốc gia lên đây cũng khó ấy. Ừ. mà có kéo được có khi cũng điện yếu ấy em thấy các anh cũng bảo thế ừ. nên không có điện quốc gia cũng khó khăn May bọn em còn xin được nhờ điện của của nhà anh Dình bên kia cả. À. Điện nước anh ạ. Điện nước. Vâng. Nếu mà máy máy kiểu như là đến mùa hè, mùa hè thì nó gần như là chẳng sáng rồi. Ừ. Không có nước mà. Mùa ừ. hè ở trên này nước. Còn bây giờ thì mùa mưa thì còn đỡ. Vẫn còn thắp được hai bóng. Ừ. Thắp sáng được hai bóng thì lúc đầu là mình đang ở dưới đấy thì cái cuộc sống điện, điện quốc gia nó có cái gì có cái gì đường giao thông này xong bên đây đầu tiên là cảm nhận của cô giáo là ngán nhất con đường và bản thân anh thấy là công nhận là anh vào đây được cũng vài lần rồi chứ anh làm con đường ở dưới này cho bà con ấy vâng. thì anh cái cảm nhận đúng như em là, tại sao cái thôn này nó xa xa xa mà mình đi không thấy gọi là thấy nhà dân nói lúc đầu định muốn quay về thôi còn vâng. đi mãi đi mãi xong là lên đến như à thấy mấy mà gần gần tới nhà rồi chứ mình sao nó xa người ta gần mình đi xem công tơ mét xe mà cũng đúng nghĩ là lúc ấy lúc mà làm con đường này chưa chưa vâng. nói là vào vào thăm bản đầu tiên đấy Đó vâng. là mình từ vào đây thôi lúc ấy là chắc bọn em thời gian đấy là nghỉ hè vâng. chưa chưa đi ờ, ấy đâu thì lúc đó mới vào đây hỏi anh, anh làm từ bên chỗ làng mảnh đấy đúng không không à. anh chưa là làm cái đoạn mà, mà cho bà con xuống ruộng để đi làm nương ấy à đây đây đây, đây. Vâng, cái đợt hè em cũng thấy đăng lên Yeah. Cũng làm được lợi Em sang nào khiến cho anh một một cái củi bà, bà con chị này khổ quá vừa uh, không có điện xong rồi đường đi lại đường thì vừa bé này xong rồi mưa nhiều anh làm rãnh kể cả mình có đổ được cái đường đường một mét ấy. Ừ. bây giờ nó sói đi ừ. thì thành ra là đi vẫn khó mà để ra được mở rộng và là để cho ừ. bà con đi lại nó tránh nhau cũng dễ hơn anh ạ ừ. chứ đường như thế này thì bà con cũng chả tránh nhau được sao cũng đủ thứ sóng ờ, điện thoại rào lên ừ. sao ạ có một con dao đấy anh ạ sóng điện thoại còn chả có đấy đến bọn em ở đây là không có cái gì luôn mà đặt với ờ, em mới bảo là bản xa nhất sâu nhất cao nhất không sóng không điện cuộc sống sẽ như thế nào đấy mới bảo anh ở nhà thì suốt ngày kè kè cái điện thoại rồi ờ, suốt ngày lên mạng lên đây đây thì coi như là sóng điện thoại còn chẳng ừ. có nhưng bình thường bọn em mà đi đây thì là tối về hay là như thế nào bọn em ở đây chứ bọn em ở đây luôn à? cuối tuần mới về à cuối tuần mới về à? Ờ thứ hai ờ, lên sớm rồi ờ, thứ sáu về à, và thứ hai sáng thứ hai mình lên sớm anh bảo làm sao mà ngày nào bọn em cũng đi đi về về được tận nghĩa lộ ừ, nó ừ. phải tầm 30 34 35 cây ừ. chính xác là ba 34 cây đúng rồi Đấy mà thật ra là nếu mà nói về 34 cây nếu mình đi đường nhựa thì nó nó là rất là bình thường đúng không anh ừ. nhưng mà đi lên cái đường này đi 7 cây số từ từ nậm 10 lên đây thôi mà bọn em nghĩ nó <laughs> nó không biết là nó là bao nhiêu cây nó nó đi thành ra trời nắng thì không sao mà hôm nay đi bọn anh đi trời mưa phải nói là, là sợ thật hôm nay bọn em đổ xe bao nhiêu lần Ờ, tím hết chân tay em <laughs> đổ xe bao nhiêu lần hôm nay lại còn uh, chở đồ ừ. chở đồ lên cho các cháu nữa thành ra ừ. là nặng hai cô đi một xe À, hai cô đi một xe Vâng, hai cái ba lô to ừ. để ừ. đằng trước nữa Cô giáo kia, một cô giáo này cũng cũng hưởng cái lộ mình chứ Cô đấy ở ngoài huyện Văn Chấn Ở huyện Văn Chấn, vâng. ai giả son Cũng có gia đình riêng chứ Cô đấy thì chưa Chưa, vâng. cô trẻ chứ cô đấy ờ, sinh năm 97 ạ. À, 97 trẻ. Ừ, trẻ, trẻ hơn em. Cô đấy thì chưa lập gia đình. Trong kia cũng một ờ, cô tên cô giáo tên là Trang, vâng. ngoài vâng. em cũng là tên là Trang. Trang đấy ờ, Trong sinh năm 95 và chị Thắm. Ừ. Chị chị Thắm đấy thì cũng sắp chuyển. À thật ra đường trên này cũng không phải là không muốn gắn bó đâu mà thật ra đường khó đi quá đi lên trên này thật sự thôi cố gắng đâu cô giáo biết làm nào được chỉ chỉ biết có lời động viên ờ, cô giáo nên bản bản thân anh thì cũng đi rất là nhiều thật ra bọn em thì nơi uh, rất là hiểu vâng cũng đi thì cũng chỉ ừ. công tác ờ, đổi nhau thì một hai năm thôi nhưng mà Đấy đủ cho bà con ấy Đấy, mình mình thương nhưng mà đôi khi là họ sống cả đời ở đây đúng rồi, sống cả đời là bao nhiêu năm từ thời uh, ông bà cha mẹ rồi đến đến đời mình hôm mới bốn năm đời thì anh thấy là cái con đường là quan trọng nhất Đấy. cũng như là người đó là đường trường trạm là ba thứ là thiết yếu nhất con đường thì giao thông buôn bán nó thuận tiện đi lại nó vâng, dễ dàng vâng cuộc sống sẽ phát triển hơn <laughs> được trường học là gì có kiến thức có mới có thể là phát triển tư duy được cái này cái vâng. kia chứ Đấy. còn đây anh bảo y tế rồi à, ờ, cái gì cũng khó khăn như thế có khi chả mấy khi họ xuống dưới đúng không? họ cứ mãi ở trên này họ cứ, cứ mãi, mãi lạc hậu như thế cuộc đời mãi mãi mãi cứ tư duy nó như vậy bao muôn đời rồi vâng. với lại bản thân anh nghĩ là cô giáo mà có gieo được cái chữ lên trên bảng thì nó chỉ được một hai tiếng xong là các cháu lại về nhà bố mẹ lại cứ nói tiếng hâm mông rồi lại quanh đi quẩn lại chữ câu bọn rồi em, đấy bọn em rất là chứ chỉ biết vài câu thôi nhưng không, không rất là hay vận động phụ huynh đi về đấy. nhà tích cực nói nói tiếng phổ thông với ờ, các con quá tuyệt vời nhỉ này cô giáo một cô giáo ờ, ở phía đằng trong thì đang thái hoa quả này và sắp xếp để bánh kẹo ờ, bên này là anh ờ, Dương đang lắp đèn ông sao các cháu và anh Lứ cùng Chào, với tất ờ, cả à. cán bộ trưởng thôn Tại vì cũng muốn làm một cái tổ chức trung thu với cháu trên vùng cao mới khi để cho các cháu có cái nụ cười, cái niềm vui mỗi một năm có một lần mà người nhưng mà khi mà các cháu nhận được món quà này thì mình rất là vui và động viên khích lệ các cháu để các cháu cố gắng học tập và tốt hơn cái này là để cho con xem để nó đặt cho Mình nó chung giá chỉ vô nè Cái này con thấy ngày ngày xưa con làm 12 lao hỏng lắm đấy Chiếc nhỏ nhỏ mình thế mà cũng kiểu từ nhỏ xong là cứ cái này Cái chiếc nhỏ nhỏ là sẽ từng rung rinh, từng rung rinh, nến này Ôi dồi em kiểu quen chồng vào con rách đi Cái thời là mình đi là mình cũng không biết đây xong là gió xong là Trước thì đã rách nước rồi Không tối nay chắc là không mưa đâu Hy vọng là không mưa để Sáng là mưa to lắm rồi Đường nó đi phải nói là trực sĩ. Mọi người chưa xem ờ, Mọi người xem biết rồi à, mình mình ngán luôn con đường này luôn đấy người này ấy hy vọng sau này nhà nước sẽ làm cho một cái con đường trục chính to ở đây đổ bê tông để cho các cô giáo như là cô trang này cô thùy để bên đây dạy học cho cháu đi lại này nó vất vả hơn vất vả hơn cô giáo trang là lúc còn còn bé xíu xíu hay chơi đèn không sao yeah. Dạ. bé tự làm đèn lồng để đi rước đèn đấy ừ thì chứng tỏ là cái cuộc sống của, của à, cô giáo thì lúc còn nhỏ thì cũng như bây giờ và khi bây giờ mình trở thành cô giáo rồi mình biết là à, xưa mình như vậy thật cô giáo vẫn thích đèn lồng đúng không thế thì mới thích đèn lồng và mới làm được đèn lồng đẹp để cho các cháu nhỏ các em học sinh và biết yêu thương các em học sinh nhiều hơn đúng không và biết chăm sóc các em học sinh và cái từ chăm sóc thì không phải nói rồi mọi người ừ. vì đó là giáo viên mà đã có có hai cháu nhỏ để chăm sóc rất là tuyệt vời rồi chồng em Chưa. khéo lắm mọi người kéo tay lắm gái mà lúc nãy vừa sinh vừa duyên nhá mình ờ, ra mình ờ, làm đẹp làm sao gãy gãy à em đấy từ đấy giờ em làm gãy <laughs> cái nào tay cái phải giáo viên dạ, dạ, các anh cứ khen nhiều tí lại gãy bây giờ lại xấu hổ <laughs> đấy thấy chưa dạ, biết ngay mà cho vào đi em chặt đi xong lại lại bổ cái cái miếng xong cái nịt buộc vào được sau này chữa được kéo tay hay làm cái thì làm đồ, thì, ờ, ờ, đồ chơi mà cái này bình thường các uh, anh con trai người chồng nó được nhờ đúng không nó điều đương nhiên mà chục cái không bảy cái còn cái à, đèn ông sao to nữa cơ mọi người <laughs> bây giờ bắt đầu à, mấy anh em bên kia đang bắt đầu làm đi thế vừa nãy anh nào hỏi em ấy nhở cái vùng đèn ông sao to ấy nhở đấy cái anh anh anh anh đây này cái anh áo đỏ này này anh đẹp trai nhất đây này em cũng đừng biết anh hỏi cái gì đèn ông sao á chị đèn ông sao ấy chị cái là được rồi giờ dạ tôi mua phải không quay cái cái đầu này quay đầu này đấy đấy cái đây cho xem bên này điều có làm được không đấy anh lưới có có có có có chuyện này là thỉnh thoảng làm liên tục ấy. Đấy, đấy con còn Ê, thiếu nữa mà sao ngay kia là kia à à kẹp vào đấy kẹp vào cái trong dưa nó trơn ra đấy dưa này này còn thiếu thiếu một một đôi đôi đó em ơi bổ bổ thêm đôi đó con này là có một cái trống lên không trống trống rồi từ từ đó xong còn còn có một đôi đôi đó làm bổ thêm đôi đôi đó sát được luôn tôi tôi bật nó đi dùng à tao tao tao tao này cho bật điện lên đi cái cái cái, cái, cái bóng được ở nhà ấy đâu nhỉ dính ơi sang cái máy nổ cái hết à sạch à cái cái nổ à? cái còn đó Vừa Trang vừa sinh gái vừa dạy giỏi là còn mình cắt cũng khéo gì cũng khéo Cứ nãy giờ ai cũng ờ, khen sinh gái này Phỏng hết còn mũi này đây này Phỏng mũi á, à? thật mà <laughs> Anh ấy ờ, thật thì anh cứ khen thật thôi mà nói thật thôi ở nhà thật, chưa bao giờ thật, được uh, được ông xã khen là xinh gái như em đây được uh, được dân quý đây không <laughs> được dân quý dân thương mới mà giỏi cô giáo ạ không được dân quý dân thương khó lắm đúng chưa ạ sao quấn thưa thế quấn thưa quá nó nhiều đẹp không? Cái xíu xuống đỏ đó Cho nên có ít vô ăn này thôi hai đây để em kè, cắt cái bé bé này cuốn đủ vàng đấy Cuốn đang sen vào nó nổi Là không cầu thôi Trái cây là khế phải dỗ đó cái kia cuốn thương quá em cắt vàng nhá cắt vàng đi vàng đỏ xanh vàng tại vì vàng nó có ít quá Thank you. Tổng uh, học sinh ở mình mà anh em dạy là ba bao nhiêu cháu này? 36 ạ. 36 cháu. Ừ, vâng, 36 cháu. Lòng mảnh 30 rồi 36. ba sáu à, cộng thêm cộng thêm những cháu mà phụ huynh cũng gửi nữa gửi nhờ ấy phụ huynh đi làm gửi nữa là lứa tuổi là các cháu là gọi là mầm non đấy còn các cháu hơn nữa thì à, ấy đúng không Có, các cháu, cháu học sinh có cháu bé hơn bọn em cũng nhờ trông uh, cũng trông hộ mà trông giúp trông hộ. Ờ, phụ huynh hôm nay uh, lạnh mưa này còn đã trang thấy ốm cũng cúm rồi <laughs> thầy cô giáo phải cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy để còn dạy uh, gieo cái chữ cho các cháu nhỏ mù cao vâng lên đây chưa quen khí hậu mấy ạ à. ở dưới chưa thì quen. nóng mà ở dưới nóng ở dưới nóng bật điều hòa mà bật quạt vù vù trên, trên này, này thì... tối ờ, đắp hai chăn nhỉ trên này đắp hai chăn đấy là chứ không phải mùa đông anh nhỉ bọn em chưa biết cái mùa đông trên này nó như thế nào ngoái nhưng mà nghe nghe đồ là kinh khủng lắm bé hoàng là trông trên gần bản em sẽ thay mà thay mặt chính quyền địa phương thay mặt à, bà con đây là phá cỗ tết trung thu <laughs> rồi và các bạn và, và, và mọi người cùng một tràng pháo tay ạ cho nhặt đi đi Thank you.